Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của channel Forex Dream 247. Ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản Forex trên sàn Asia Prime Market và như mọi người trên màn hình và dòng đầu tiên của chúng ta đó là Gmail. Gmail. Tiếp theo à, ID người dùng chúng ta có thể để là Forex Dream 24 giờ. Đấy tiếp theo mật khẩu của chúng ta sẽ ghi chữ cái đầu viết hoa có 8 chữ số tiếp theo chúng ta lại ghi lại mật khẩu xác nhận lại mật khẩu giống với mật khẩu bên trên nhé mọi người lưu ý cho em mật khẩu là chữ cái đầu viết hoa và có số ở trong cái mật khẩu của chúng ta tiếp theo là ID người dùng chúng ta ghi họ tên đầy đủ của chúng ta tiếp theo đó là chúng ta ghi mã đó là Việt Nam đó là 84 và chúng ta ghi số điện thoại và chúng ta ấn mã xác minh sau khi chúng ta ấn mã xác minh xong thì chúng ta sẽ vào Gmail mà chúng ta đăng ký để lấy mã xác minh đây sẽ là phần mã xác minh của chúng ta chúng ta sẽ copy paste vào đây và chúng ta ấn đăng ký ok bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà chúng ta vừa giao dịch bên trên sẽ là gmail của chúng ta bên dưới đó là mật khẩu mà chúng ta vừa đăng ký chúng ta ấn mã xác minh ok chúng ta ấn vào đăng nhập ấy và chúng ta đã tạo tài khoản thành công đấy đây là mật khẩu an toàn để chúng ta cái mật khẩu an toàn một cách dễ nhớ nhất thì chúng ta sẽ để mật khẩu an toàn giống với à, mật khẩu chính chúng ta đăng nhập chúng ta ấn vào chữ khôi phục mật khẩu và chúng ta sang mail của chúng ta đấy và chúng ta lấy cái mã mà sàn gửi về đấy. mật khẩu mới chúng ta sẽ gõ với mật giống với mật khẩu mà chúng ta vừa đăng ký nhé ok chúng ta đã đăng ký thành công và đổi mật khẩu an toàn thành công Đấy, như thế là chúng ta sẽ đã đăng ký một tài khoản trên sàn Excel Prime Market thành công nha mọi người nhé